ủa có đi đâu nhỉ lấy giá xe hả rồi đồ bơm xe đạp con đâu đồ bơm của nhà con nó bị lủng bánh rồi hả Ồ, mình lủng lắm xịm lẻm à đồ bơm đâu chú tư coi kìa dẫn chú tư dẫn xe lại đi dẫn chú tư chỉ coi đồ bơm à coi chú tư sửa được không rồi đồ bơm con đâu đấy hả hư không sửa được luôn hả Ồ, cái này hư rồi cái này cũng bị hư rồi ok các bạn ơi hôm nay mình sẽ ờ, giúp bé sửa cái đầu bơm nha mình sẽ chế là cái đầu bơm này nha các bạn cái đầu bơm này nó bị hư nè nó dở mình sẽ tận dụng này nha rồi để chú tư sửa cái đầu bơm cho con để chú ờ, để chú tư chút nha ok các bạn ơi thì trường hợp mình à, cái dòi này nó các bạn nó bị à, hư nó mất cái à, thanh chắn ngang này để gài đặng bơm vô nè ha thì cái dòi nó vẫn còn xài tốt cái này nó cũng bị hư rồi nên mình sẽ bỏ cái này nha các bạn mình sẽ sử dụng cái này thôi mình sẽ làm một cái bơm bằng ống nhựa ống nhựa như các bạn đây mình đã chuẩn bị một bình đồ nghề sẵn nè để mình kiếm đồ nghề của mình này cái cách này thì đơn giản các bạn chỉ cần một cái ống nhựa thôi mình kiếm một cái đầu bích đây cái đầu bích ha đó. nhờ cái đầu bích là mình à, làm được thôi các bạn đây rồi dụng cụ đơn giản rồi mình bắt đầu mình à, thực hiện à, làm một cái bơm thôi các bạn ơi rồi các bạn ơi bây giờ mình sẽ à, tha keo đó nha các bạn tha keo để cho nó à, không bị đi hơi ngay chỗ cái đầu này này để mình gắn vô luôn các bạn nãy thì mình bắn à, keo silicon các bạn silicon cho nó bít cái lộ lại xong rồi mình sẽ bắn keo mà dán mũ nha các bạn dán mũ để mà nó bít cái đường hơi chỗ này nha đó rồi vậy là mình đã hoàn thành xong cái à, một cái à, đầu bơm à, bằng xe máy nha các bạn cái này vừa bơm xe đạp được mà vừa bơm xe Honda được luôn nha đó bơm xe Honda thì đơn giản hơn còn xe đạp thì bạn phải có một cái chiếc xe Honda cái bên mới bơm được nha tại vì nó chủ yếu nó dùng cái ống khói các bạn ống khói của bu xe bu xe bơm thổi hơi vô đây đó giờ mình bắt đầu mình thử đi thực hiện thôi các bạn ơi các bạn thì mình đã gắn xong cái dòi ha giờ mình bắt đầu mình thử uh, vô cái bô xe nha rồi bắt cái đi đây anh lên chút nữa wow đây các bạn rồi ok cả nhà ơi như vậy là mình đã bơm ờ, chế thành công một cái đồ bơm ờ, mini cho xe máy những bạn hay là bơm xe đạp cũng được đó thì cái ờ, đồ bơm này thì mình chế chưa tới 10 ngàn các bạn thì mình chỉ mua một cái khúc ống mũ thôi đó khúc ống nhựa như thế này nè chỉ keo mình dán vô mình phan lỗ vô các bạn mình tận dụng cái đồ bơm cũ bị hư đó mình xài lại thì cái này nó có thể bỏ vô xe Honda để mình mang đi bất cứ lúc nào các bạn thì nó vừa tiết kiệm Ờ, mà nó lại gọn nhẹ nữa đó. thì à, các bạn chú ý dùm mình ha ở à, trên cái à, cái mỗi cái bu xe nó đều có một cái đặc điểm khác nhau các bạn nên các bạn muốn tương thích thì các bạn kiếm cho mình một miếng gôn bằng cái gục xe các bạn để mà các bạn kê vô cho nó không bị đi hơi ra đó rồi chắc mình cũng xin phép dừng video đây ha thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video của mình nếu các bạn thấy video mình à, hay thì hãy cho mình một like để ủng hộ tinh thần mình ha rồi mình à, xin phép dừng video đây ha cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi mến chào và hẹn gặp lại các bạn ở à, những video tiếp theo nha bye bye các bạn